một cục không có thì nửa cục cũng được không có luôn một nửa cũng không luôn trời ơi thật là tổn thương tôi đau đớn tôi gục ngã Em ơi anh ơi em xin một cục không có Xin thẳng nửa cục cũng không có luôn Lễ tài ba đỏ luôn ạ à. Học bài mọi người ơi Tứ về lễ này hết không ạ Lễ tài Chúc mừng anh ngày 32M trời thế Toàn thế nhỏ Em không tin được luôn á Không tin được luôn á ca ca ơi Má ơi ý là không thể nào mà cũng dày được tại vì sóc lĩa với tứ không mà sao mọi người im ru hết trơn vậy em cảm ơn anh bunga ạ em bunga cảm ơn anh chúc anh may mắn nhá. chọn sắp đôi luôn ạ ok anh bé út chúc mừng anh sợ cô bé chúc mừng mọi người hấp dẫn ạ ngày ấy em từng thương ngày từng làm anh khóc sợ đây anh sống sao <clears throat> anh trường ơi cố lên ạ à. em chào anh đầu vt nhé bình yên êm ấm không nào anh đám cưới gì sắp đôi chặn sách đôi ạ à. Chán anh qua Nói tin nữa lại bợ đầu anh liền á Nó hoài Bợ hẹn liền ấy cho, Chặn sách đôi ạ à. Đâu có đâu Chưa bao giờ Chưa bao giờ luôn á bình yên êm ấm không nào lẽ xỉu ạ à. tay này lẽ mọi người ơi hút lẽ ạ à. nơi ấy chúng ta hẹn thề còn đâu nữa, nữa nhạt mong không có chưa bao giờ luôn mới luôn Vẫn thấy nhỏ Mù quá à Thở giờ ông Quân thấy bệnh tỉnh là liền luôn á Trên này mọi người quýnh gì ạ? 19 phút trôi qua rồi Sắp đôi ạ à? Chẳng hồi tách đôi Chúc mừng anh NT ạ à. Em chào anh Thịnh Làm em mừng hụt à Follow em mà em, em, em, em tính à, Tưởng hoài em tính cảm ơn hãy lên moi 121 Có lên mọi người ơi lệ xỉu không lẽ mọi người ơi, ba trắng Ba trắng Cậu ngắn nhọn không bệt dài Bệt chỉ có năm tay đổi lại thôi Mọi người ơi, có ai ở đây không? Có ai thấy em không ạ? đâu có tàn hình đâu mà sao không thấy mình người ta lẻ xỉu luôn ạ à. ba trắng <coughs> lẻ xỉu ai hớp lẻ không thấy toàn thua em thấy mọi mấy anh hô kia hô thông quá trời kìa nãy giờ có nhiều anh chị hô thông vải đạn luôn á chứ bộ Sao mọi người không theo đi Nãy giờ em thấy có nhiều anh chị hô ok mà Em cảm ơn kiếm cơm ạ à. Thấy canh canh đọc đọc nãy giờ em chúc mừng mấy anh chị hô thăm quá trời luôn Thì lâu lâu cũng gãy nhưng mới là thấy tính tỷ lệ hô thăm ok hơn mà Lẽ luôn ạ à. Chúc mừng anh Hải Lễ tài ba đỏ Chúc mừng anh LT Chúc mừng anh Thốc Nếp ạ à. Ngày ấy em từng thương người từng làm em khóc <coughs> không có bốn đỏ nha là này sắp không lên tứ đỏ nha ba đỏ luôn ạ à không có tứ không lên nổi tứ lễ tài chúc mừng anh phan hạ lễ tài ba đỏ Mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi Cách không chạy luôn Trời quân Bắn vậy luôn á hả Ta đỏ luôn nè mọi người Nhưng vậy ở à, bịch lẻ ở à, lẻ tay Ai hút lẻ không Trời ơi cứu tôi cứu tôi Một phật thề luôn á cầu cũng ok mà mọi người đâu hết trơn rồi ta nãy giờ lẻ với tứ nhiều chứ sách đôi có nhiêu tay đâu sách đôi ít luôn á ít lắm luôn lẻ tứ mà mọi người không đánh được à ba đỏ luôn ạ à. mọi người toàn lẻ không nè một không lẻ sai ai hút lẻ nãy giờ không mọi người được Em chào anh đã về bờ ạ Chẳng không tứ, bể cầu Sắp đôi ạ đầy anh sống sao Bình yên em ấm không nào Nơi ấy chúng ta hẹn thề còn đâu sức nhạt màu lẽ ba đỏ lễ tài hôi ạ anh bao ơi phải chia mệnh còn đây lạnh hấp cái dây lễ này của em là tuyệt vời rồi lễ tài ba đỏ mọi người ơi hái hút không ạ không thấy cục sô cô la nào luôn không được năm cục sô cô la luôn